à, nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi cái khả năng uh, giao tiếp thì em cũng biết có chút nhưng mà không biết đó là ưu hay là là khuyết tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em sẽ lỡ trong khuyết điểm của em thì này thì nhiều lắm mà <laughs> kể không hết thí dụ thí dụ vài cái khuyết điểm đi ở giờ rồi cứ điểm mạ ra <laughs> à, với à, không gọn gàng à, ở dơ mà không gọn gàng nó còn dạ. mệt dữ nữa với dạ, à, dạ, nóng tính đó, ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần dạ không à, cơ thể thì không có nổi dơ nhưng mà ừ, cái phòng ngủ cơ thể nó phòng ngủ dơ đúng không phòng, phòng ngủ bừa bộn đúng không thậm dạ. chí cái cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn dạ, đúng rồi đúng không dạ đúng rồi tại cái đó là khách nó tới mình phải chăm chút à. cái đó ừ <laughs> còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không dạ nửa vợ vô vợ lo cái phòng ngủ được ừ thôi dạ, để hỏi bên đây có tính tình ta có gọn gàng không nè dạ gọn gàng gọn gàng có sạch sẽ không dạ có tại vì em làm bên ngành cưới á ừ thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia dạ, điểm mạnh của em đó là em uh, sống uh, tự lập em uh, ờ, giỏi, giờ về giao tiếp um, uh, em rất là đam mê kinh doanh ừ. em máu kinh doanh dữ lắm và em rất là biết cách lấy lòng người lớn ừ cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ Đúng luôn, ghê thiệt chứ không chừa phần ai chào, dạ, chào chị ừ. chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn cái voi của em rất là chắc à, cảm ơn chị mà nó vang á dạ. những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á dạ. em thấy anh quyền linh ông giọng anh thấy ghê không bởi vì mc quốc dân là vậy đó dạ. vậy là đào có mấy mối tình rồi à, em à, có gia đình mà em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi có con chưa em có con dạ có rồi một bé gái à, 13 tuổi dạ ở với mẹ dạ ta hay nói là um, con chim mà nó bị bị bị thương rồi đó thì nó nó ngại đậu lên những cành cong nhưng mà anh chưa kiếm cái được cái cành nào nào thẳng nó chắc là ờ, không có dám đậu <laughs> vậy thì nói ra nó hơi hơi ờ, hơi yếu xíu nhưng mà thực tế là như vậy chia tay đó là ai chủ động trước cả hai cùng chủ động chị 7 năm qua thì ờ, có gặp lại nhiều không vậy em Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con Chăm sóc cho con Dạ à, Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rủ cũng tới không? Ừ, dạ cũng có có có một chút giai đoạn nhưng mà nó cũng lâu rồi nhưng mà à, cả hai cũng nhìn nhận là không không được thì ừ, không thể được dạ không, không thể được nữa giống như cái đinh mà đóng vào cái miếng dán là rút ra vẫn còn cái lỗ người đàn ông thế để đàn gái uh, hiểu đúng rồi hơn về đàn trai nhưng mà, nhưng mà con gái em nó có nó nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có ờ, người mới không dạ có cách đây uh, hai bữa em có nói bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con Ờ, là con nha ừ, thấy thương quá đã bằng tuổi ờ, bí ngô với lại lê mặt à. đó thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á à mà em vui em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết không có vấn đề gì không có nó nhằn cũng mệt lắm ờ đó không em em không chịu là cũng mệt lắm á ừ. yeah. Dạ. ok rồi, rồi bây giờ hỏi gái. tới nhà gái nè em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không ừ, dạ không sao ạ à, tại vì ờ, thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ ồ tức là là ly hôn bao lâu rồi dạ được 2 năm rồi ạ được 2 năm lý do chung là cũng do hai đứa em thôi à chứ không phải riêng vì một mình ai hết ừ. dạ. rồi à, rồi à, em có con chưa dạ có em có một bé gái 2 tuổi ở ở với bà ngoại ở với bà ngoại nói dạ. chung là dạ. ở bên mẹ đúng không dạ, rồi đúng bà rồi. ngoại canh giùm dạ. chăm sóc giùm dạ. vậy tổng cộng nhà có hai gái đó <laughs> bé 2 tuổi nữa đó dạ. <laughs> rồi. rồi đến qua coi à, nhà gái sao nha Đào 42 tuổi cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu Nhìn trẻ lắm nghe, à, 42 mà. ừ. Con chào chú Nguyễn Linh Trời ơi, em gái xinh đẹp Chào anh thôi, để anh để chú bị tổn thương Chú đó. cũng được, chú bác chào, thì cũng được Chào chú cả. là là anh bị tổn thương đó cưng ừ. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết á à. Chú là idol của con á Hả? Chú là idol của con á Cảm ơn con nha <laughs> Rồi, à, bà nhà gái à, mong muốn à, một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì à, con cũng đã từng đổ vỡ rồi thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á ừ. cho nên là con muốn uh, mẫu người uh, sau này của con á là giàu tình cảm không có sống vô tâm có một mẫu hình lý tưởng nào không cao mét bảy trở lên bảy trở lên tại vì con cũng lùn quá ừ. <laughs> cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu ừ. bạn trai của con là không hút thuốc không vũ phu nha và phải ờ, đam mê kinh doanh giống như con con cũng thích kinh doanh vậy lắm con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ đây đam mê kinh doanh có rồi đó dạ nhưng mà còn cái uh, hút thuốc nhậu nhẹt vũ phu gì đó sự là cũng không thích ờ, người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó nhưng mà hút thuốc thì em có với lại mét bảy thì em không tới thì em có mét sáu mà thường mà em làm mặt ngầu lắm mặt lạnh lắm Ừ. nên hay là gọi em là đào lạnh lùng là vậy vừa vừa lùng mà mặt lạnh nữa là lạnh lùng <laughs> ở bên đây thì thấy rằng là ờ, bạn gái ờ, đang muốn mét bảy thì anh nghĩ rằng đây mới sáu lăm mang dài lên cũng không sao ha <laughs> mang dài bảy phân lên từ giờ ta mang cả tất không à không thành à. bây giờ thì à, mình hỏi ý kiến người thân đi hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với ờ, em gái của em chơi thân ạ à. à. à. chào em gái rồi dạ Dạ con chào chú à, Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ con là em của chị Bích ạ. Thì à, em thấy anh này cũng rất là dễ thương. <laughs> Với chị của em á, rất là giỏi về kinh doanh. Dạ. Nói chung chị em rất là mạnh mẽ <laughs> luôn. Nếu mà được á, thì à, em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc okay. tích luôn á. Ừ. Ra đi với ai? dạ hôm nay em đi với ờ, một người anh họ của em là anh minh với lại một số anh em đồng nghiệp vì anh rất là trẻ nhưng tại để râu nhìn hơi già à, xin chào chương trình chào ờ, mc hùng vân dạ anh chào, chào anh. Ờ, mc Quỳnh linh tôi là anh của ngô đình đào dạ, anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm cho nên là mình biết tính em mình nói chung là nó rất đam mê mà nó là chân thật là chịu khó nữa bây giờ tôi nhận xét về cô cô cô là bích đây mà tôi thấy là cô này dễ thương ạ à ngon à ngon à trắng coi như bông bưởi à chứ không có giỡn à xinh đẹp á ừ, nước này nước này nước ờ, nước nước đê à chứ không phải nước đó, ờ, chính xác chính xác <laughs> cho nên là à, anh, à, anh thấy cái này đào à, dạ. hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh một người thì cũng lỡ chứng đò anh thấy là nó hợp thì mẹ, em và quýt thì mình cho nhau một cơ hội ha cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng để anh đi đám cưới đi mô tô rồi mình làm rước dâu rồi với ồn ào rồi đúng không rồi xin cảm ơn chương trình rồi cảm ơn minh rồi. bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào mở rào anh chào em anh chào em quá trời trời đó tôi phải lên tôi, tôi cầm phụ anh rồi đó có uh, bó hoa tự uh, à, làm nó không được đẹp nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh anh nhiều ạ à. cái này là đẹp lắm rồi á cái này uh, chay nước hoa à, em cần xịt không anh à, đúng rồi đó à, xịt cái mùi, cái mùi có nó, đúng cái mùi của nó mình hay cái không cái mình không ừ. đúng không tùm lum cho nó Trời thơm coi đó. anh xịt cho em nha đó, cưng ghê không Đạ. Dạ. đúng mùi mình thích không nè dạ mùi thơm lắm chị dễ thiệt dễ chịu lắm không nhận thơm y dầu thơm luôn thơm thiệt <laughs> dạ anh ơi em cũng không biết tặng anh cái gì á em là bên ngành cưới á cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha Trời ơi Trời Mở ra luôn Dạ anh có muốn mà dạ. thử đi coi nó có vừa không Đào mở ra luôn đào Thử dạ, luôn đào Em thử luôn nha chị ừ. ha Thử cái áo thử luôn Ờ ngại quá à... Ờ. Thay kia luôn Thay kia Trời ơi. ơi Wow Mặc luôn Mặc luôn đào Mặc luôn dạ. đi chị ấy cái cổ anh ra cưng ấy ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng vừa luôn vừa có luôn có điềm rồi nha có điềm rồi đó dạ được rồi trời ơi hai đứa chụp tấm hình luôn đi giống như quá trời anh cảm ơn em rất là nhiều vừa in in in luôn á ghê thiệt chứ chúc mừng rồi hai đứa nói chuyện đi dạ hồi nãy em có nghe anh nói đó là anh nóng tính á ừ. dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh anh chơi mô tô anh nóng tính là anh lấy xe anh chẳng hạn anh chạy ra phan thiết rồi anh chạy về vậy đó nếu ở nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái à, vậy thôi chứ không có cái chuyện nhà vũ lúc phu. nóng lên sao biết được cái nào rẻ dạ. cái nào mắc cái kia lựa chứ có một sự tính toán nhẹ hả anh nóng là anh đừng đọc em là được Ê, chắc đập đồ nhựa không dạ. quá ha ừ à, thí dụ hẹn hò nhau em ở bình dương đúng không dạ đúng rồi em ở, bình dương hồ chí minh để xem thế nào vậy Còn anh cảm thấy đó. khoảng cách nó xa quá không anh Trời có ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo giận người ta đi đi phan thiết người rồi sáng đêm người ta về người bình dương là cái gì đúng không em dạ. ừ. chạy từng tiếng là tới với em à dạ. làm gì tới cái khoảng cách địa lý thì à, theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở em hỏi thử đi nó anh đào anh nhìn em có <laughs> anh thấy ờ, nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong cơ bản là nó nó, nó cứng <laughs> cứng, cứng đậu được không cứng đưa cứng để đậu được rồi đúng dạ. không <laughs> thì cảm giác này thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy ờ. dạ thì thật sự thì ờ, khi mà em đã trải qua một lần đó em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ quá <laughs> đúng đó dạ. anh thấy thế này nè đúng rồi giữa hai em á đều chững chạc hết rồi dạ. à, có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả dạ. nếu như chính chính xác chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, mình quyết định luôn dạ. anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên <laughs> anh nắm sẽ tay đi nắm hai tay luôn nhìn thẳng nắm hai tay luôn nhìn thẳng mắt cô gái vì sao anh nhớ em thế này Trời ơi tôi tưởng tất Nhung hoàng nhớ hả? đông đầy trong lòng mặt Trời ơi hát Buổi chiều con gặp nhau đây Mà đêm đã nhớ như vậy Em hỡi em có hiểu có hay hay quá em ơi trời ơi bích hát đi nhìn tặng hát đào bài đi này này là anh gì ơi anh gì ơi anh gì ơi ở lại và yêu được không yêu được không yêu được không đời này ta chỉ mong ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương Ý, được đấy đấy một chút hàng thùng như thế đó là một trong những điều rất là ấn tượng ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn đủ suy nghĩ đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi và tiến hành bấm nút thôi nếu các bạn cảm giác đây một nửa mảnh ghép của mình bấm ngay đừng chờ đợi gì cả đúng rồi không cần tôi đếm nếu luôn thích chúng ta bấm luôn một nếu đúng bấm không đúng chúng ta nhiều nút bấm nó cho người khác một, hai đó người ta bấm mất ba. rồi hai ba rồi xong hết thời gian rồi nào rất là nhanh nhạy nha một cái phạt là bấm liền thôi không cần suy nghĩ bấm tay nào à, nói với các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định à, những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi rồi đào ơi dạ. đặt một nụ hôn đầu tiên đi hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa hôn đi hôn đi đó bây giờ đến cơ hội của em rồi đó dạ. mà anh phá dứt cái đoạn đó thôi à. <laughs>